Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Văn thiết Thì hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2021, tôi đang có mặt tại khu nghỉ dưỡng The Sihara Hotel and Resort Mũi Né. Đây là một tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Hải Phát Len, một trong năm đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu của Việt Nam. Thì phía sau tôi là mặt bằng của The Sierra Hotel and Resort Mũi Né hiện tại thì mọi người có thể thấy là các cái máy xây dựng như máy múc máy ủi đang tiến hành để làm mặt bằng của The Sierra Resort Bình An The Sierra Resort Bình An này thì có mặt tiền là hơn 200 mét mặt tiền đường vòng Minh Giáp phía đông thì giáp với khu biệt thự Mũi Né còn phía nam ở phía sau lưng thì giáp với sân đồng tỉnh Bình Thuận và nhìn thẳng ra biển Đông thì mọi người có thể thấy là hiện tại các cái máy xây dựng đang thực hiện để san lấp và làm mặt bằng của cái dự án để tiến hành làm những cái công đoạn hạ tầng kỹ thuật đầu tiên thì mọi người có thể thấy vị trí của The Sierra Resort có vị trí cực kỳ đắc địa nằm ngay đầu cửa ngõ đi vào của trung tâm khu du lịch quốc gia mũi né nằm kế bên tổ hợp nghỉ dưỡng Silin City của tập đoàn Nam Đông có một cái sân golf rất lớn còn rất là chiều vang đó, quy mô hơn 350 hecta thì The Sierra Hotel Resort Mũi Né nổi bật với tòa tháp đôi cao tới 37 tầng và có hai tầng hầm sau khi thành thì đây là tòa nhà cao nhất tại thành phố Phan Thiết với hơn 2.000 căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao đây mọi người có thể thấy nằm kế với Sierra Resort là có trường đại học Phan Thiết phía đối diện thì có Summerland Mũi Né thuộc chủ đầu tư tập đoàn Hương Lộc Phát cũng đang tiến hành thi công rất là mạnh mọi người có thể thấy mặt tiền đường võ minh giáp cực kỳ rộng luôn đây mọi người thấy xa xa kia là khu biệt thự Minh Thành hay là biệt thự Mũi Né thì đây là một cái sản phẩm vừa hẹn sẽ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm trong thời gian tới bởi vì pháp lý của nó là pháp lý sở hữu lâu dài đây là một trong những cái bất động sản nghỉ dưỡng tại Phan Thiết thời điểm năm 2021 này nhưng mà có sở hữu là pháp lý lâu dài đây là một cái pháp lý mạnh nhất trong bất động sản thì quý khách hàng đầu tư hoặc là những cái người mà muốn mua để ở thì yên tâm về cái mặt pháp lý thì tôi là Phương để tư kết bất động sản Bắc Thiết nếu anh chị có nhu cầu đầu tư tại thị trường Bình Thuận hoặc là muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái The Sierra Hotel Resort Mũi Né thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi đã đặt trong video Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo khi mà tôi cập nhật thêm cái tiến độ hạ tầng thay đổi từng ngày của The Sierra Hotel and Resort Mũi Né